환대 Vừa bồng luôn hai miền mê Cause you so beautiful Cô bài bóng mùi bê Nhắm cà phê cho chạy liên lên Cành đáy ồn luôn lốm ồn Buồn lốm ồn gần nhang đà Này hà vẫn bóng anh Chiến kê Chưa bóng cho về Buổi chiều មានគេចង់ណាស់ទៅជួបគេសរសេរកំណាព្យតែជាពីការពេលនឹងដល់គេកុំធ្វើកាន់តែ